về đường mưa nhỏ nhỏ em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ ôm nghiêng tập vỡ tóc dài tà áo vần bay em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ chim non lề đường nằm im dấu mỏ anh theo ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê em tan trường về anh theo ngõ về chân anh nặng nề lòng anh nức nở mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ em tan trường về mưa bay mơ mơ anh trao vội vàng trùng hoa mới nở ép vào cuối vợ muốn thua con thương đời mang mang sầu đời tình ơi bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài chưa chưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang đi qua đi qua đi như phai nhạt mờ đường xanh nhỏ nhỏ như phai nhạt mờ đường xanh nhỏ nhỏ hôm nay tình cờ đi lại đường xưa đường xưa cây xưa còn gầy nằm với dáng đỏ áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu âm vang thừa nào bước nhỏ tìm nhau tìm nhau nóng nổi xóa bỏ vết người chợt người tìm nhau tìm nhau ôi con đường về ôi con đường về bông hoa còn đẹp lòng sao thắm mệt nát vội hoa này nhớ người thuở xưa thuở xưa xưa tan trường về anh theo ngõ về xưa tan trường về anh theo ngõ về đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ được anh tìm hoài ai mang bụi đó đi rồi ai mang bụi đó đi rồi Singapore to be.